nhanh thì còn ba trận còn à, lâu thì còn bốn trận bởi vì là chúng ta sẽ có một trận này là trận uh, trận tứ kết này tứ kết của uh, nhánh thua này sau đấy là cặp đấu này ai mà thắng thì sẽ đánh với lại Samuel Masuto này ai uh, xong rồi xong rồi trận đánh đấy Samuel Masuto sẽ đánh sẽ kiếm ra một người đánh với lại Moten nếu mà người đó thắng Moten thì chúng ta sẽ đánh lại một lần nữa còn nếu mà người đã thua Moten thì chúng ta hết game vì vậy chúng ta sẽ còn ba trận nữa thế à tiếc nhỉ tiếc thằng em thế còn có ba trận em ạ ra sớm ba trận còn nhà, như, muộn là bốn trận nhưng mà anh nghĩ là bốn trận hơi khó hơi khó rồi Gucci Mohamed Sly Gucci <laughs> ở trên và Mohamed Sly dưới nha anh em Golem à à, chơi golem đấy cẳng đấy golem mà không có building thì chặn hơi khó anh đặc biệt là mega knight mà gặp con no building golem knight tornado à được rồi có đi rồi nguy hiểm quá bên kia họ ra nhiều eli quá rồi lấy gì để thủ uh, God thủ Baby Dragon đây Electro rớt đây rồi God sẽ có một hit hai hit rất tốt Muji trận này có lợi thế tuy nhiên thì mình mình không nghĩ là Mohamed Sly chơi trận này chơi Golem Golem yeah. À? Tôi hẹn em một khi khác vậy anh ngồi tắm anh tắm nãy giờ khô hết cả người rồi tôi đợi chú thì chú cũng không sang tôi hẹn khi khác vậy ok round rider lấy lecture wizards mighty mind Thế này, lợi trận này có lanh thì mùa mess lại có ăn đây Tuy nhiên thì uh, win condition của Ôi giời ơi Ram Rider mà không có Tornado thì khó chặn à, Không có Tornado, không có Tháp Dash phút thì khó chặn đúng là trận này cũng căng thật sự Mazerwick Mazerwick trận này cũng không cần thiết cho xảy ra ấy. nhưng mà đó là một cách mà cycle thẻ chứ nếu bây giờ mà thay cycle cái thẻ uh, Mega Knight với Ram Rider sớm quá thì cũng không hợp không hợp lý rồi có một Piggy hai Piggy thế là đủ rồi hai Piggy là hợp lý rồi Poison Mai thì Mai thì mày không có Lightning Chắc chắn rồi không có Lightning Canucas vẫn sống Tiếp tục là Mazowick Rất tốt Moji anh ta đang control game này quá tốt Đặt golem trong cái bài này hư, Nguy hiểm quá Sẽ có Toledo Ronan Ram Rider Connect with a sudden death. Yeah, I mean, Moody was able to win this matchup just uh, just 20 minutes ago, and right Uầy, now, mà... it seems like he's figured out how to. Uầy, Muji control game này quá tốt. Good game rồi. Còn Ghost lại đập một chết. Một hit của Ghost. Đúng nhờ, một hit của Ghost à? Things continue Nhầm nhầm, mình xem lại cái đúng rồi một hit của Ghost <laughs> ôi trời ơi Ghost có một hit <laughs> quái vậy Dark Woods Ôi trời ơi Lightning MVP Ôi, ôi, ôi, ôi đúng là quá đúng không ạ đâu xanh con golden nine này cứ phải mình nghĩ là con golden nine sớm muộn thì cũng phải nét rồi đã phút của nó quá là thú vị Nào, oh, ôi trận này căng quá anh em ơi golem đổi hướng rồi phải đổi hướng rồi Cannon cart. Everything trying to push all this together. Golden Knight dash on defense. Mega Knight at the bridge. And this is the scary thing. Okay, he cannot use the cage because he needs to save that card just for those Ram Riders. Cannon card. And the uh, very nice NATO as well. Look at the right side. Will be able to hit the tower. Not yet. Ôi giời ơi, 30 giây nữa Ram Rider rất khó vào trụ. Con ấy chết luôn. Vicky đâu? If that Ram Rider comes down, do we see a light I mean, this is the push. Can he get what he needs? We see the lightning coming down on top of the Ram Runner. It is going to stop it. Mo should win this game. Wow. Mohammed lightning comes from behind courtesy of a Mohamed Slide là số 2 nhưng không ai là số 1. Mà rồi bước trận này không được, mà trận quyết. Ôi. Lại quay đến mẹ của Mohamed Slide này, có quay không? Ui. Ui. Isso vai ser. Vai ser. Ôi giời ơi Muji Mohamed Salah Nếu nhắc không nhầm thì mình Muji chơi cái deck uh, ờ, Freshing Chơi cái deck Freshing có ba ben, Work Ghost với lại uh, Bandit nhỉ Đúng không nhỉ N Van Kỳ Không ai chơi được kênh Tower trong bài này đâu Phải có dùng Phải dùng uh, Skeleton à? with a bit of a smile there, Josh. Any thoughts behind that? Mo with a smile. Okay, let's see. The Miner plus the Mortar plus the Fire Spirit. I mean, all of those kind of match up well. Maybe he's chosen a different spell, or maybe he just knows that uh, the Archer Queen is going to be putting in work throughout this match. Fireball for the Archer Queen. She takes one more shot, but will stay alive. 28-20 on the left-hand side. Fire Spirit for pressure on the right-hand lane. Dark Goblin does his job. Great use of its ability, able to take out the Ice Spirit, plus the Dark Goblin, plus one of the Wallbreakers. With the help of the log, the Wallbreakers will not be a problem. So now, with two cards left, Muhammad Light, I think it's going uh, to be... Full and rồi. from the... Em được không từ đầu không đầu tiên này. Ơ, à, Spa 21 thực ra các bạn biết là không biết các bạn không để ý à? Không họ đánh ờ, dùng ác chính mà không phải là dùng đánh kiểu free private đâu. Nên là các bạn còn nếu mà có trong playlist thì các bạn có thể xem được họ đánh. Là thấy mốt được. Ngày thứ hai mình pick đúng thắng được à, đúng một một cái câu trả lời. Quốc Baker không được Valkyrie plus guards will go the opposite direction. First two minutes away into double elixir time, and at the moment, Mohammed Light with the game and damage lead. Look at the guard trying to make its way to the Valkyrie. Will not be able to reach the tower just because he took his time. Ơi, Mohammed Light ơi, thả đi, thả Muji thắng trận. Thả thắng trận thế nào? Uh, Bọn nó tắt cái emote hết rồi. Đỡ đau đầu. Mo is continuously playing the fire spirit plus long as the drill defense is supposed to allow foul. Wow, that goblin guy. Thoughts on that, Josh? Uh, sorry, I, I actually did not hear your question. I saw two mistakes. Nhưng mà Mohamed Lang đang call it lợi thế hơn. I've never seen that between these two players. Well, uh, let me clean that up as we go on. Log to work. Now Valk will go back. Guards to make sure that the Goblins don't get on tower. <laughs> Constant pressure from both players. Poison. And we are looking at two fairly healthy towers from the opposing line. I mean, this is just perfect offense, perfect defense, and neither one. Oh, Inferno Tower, vào chỗ đi. Vào cái vòng. Rồi. Bận mày. Tuy nhiên thì Moji anh ta đang hơi đuối. You have to assume that wasn't a prediction, but at the same time, it just could have been. <laughs> Right there, guards are going to attempt to clean up, not going to matter. Walk over the middle, and it's not going to be able to catch the Ice Spirit. Great Ice Spirit delay. Drill falls foul right hand side. Wahlberg is on the left hand side. Moore takes care of the middle and holds on, gets those goblins off the board as well. That Warder just did triple defense. <sighs> and right here, I mean, you, you have the poison, so the poison is putting in a lot of value, but it, oh, right there, Val plays just in time but this Archway is still getting so much value. Ice Spirit to try to protect the Dark Goblin. that was such a smart log. He knew he was going to protect the Dark Goblin, so he still used that log even when it looked like he wouldn't need it. What does Mookie need to do here in this final 77? What? Turn the tides Motor vào trụ ạ. Cái quái gì vậy Motor vào trụ ạ? Trong khi Dark Goblin và Vanky đều có xuất hiện mà. What the fuck Motor? Ôi, tất cả dự đoán của mình bay bay trong bay rồi. Trận này đáng lẽ phải dùng arrow, trận này không thua rồi ôi thua rồi thua rồi 17 giây nữa thì ăn gì nữa các bạn không bao giờ bị outside cổ luôn bên kia nó có champion nó còn nhanh hơn rất nhiều Ui, thằng con của mẹ ăn rồi Gì gì Gì gì Well done Đủ Thằng Mohamed Lai mà bây giờ vẫn là thành uh, Nó mà vô địch thì đúng là phải nói là Chắc là game này nó phải Úi rồi mẹ Úi rồi con của mẹ đây rồi Con của mẹ Con của mẹ đây rồi tí về đưa tiền cho mẹ nhá